Câu hỏi ở trên đầu cũng mai ờ, ờ, sẽ ra chờ lúa về. Có mà hay gì là mấy nhà cứu lọt à? Là mấy nhà cứu về chờ cho nhà mấy nhà cứu cuộc cuộc xe à? Có ờ, mà hay nhà cứu gì đó? Quân thay có nói rồi. Cũng chờ chọn nó là. Chỉ có hai cái 我们准备好了呢。 nhớ lo à đó dạ, cũng phải to nào cũng thiếu rồi chứ à. là thế nhà tôi nhà xe nhà tôi là hai đi chả đó cũng thiếu tụi nó còn thiếu ừ tụi nó quy được cứ không chết đâu ô mà được cứ nó hẹp cho lên kia nó chỉ mấy cá lo ờ do mấy cá và lồng dê giờ xin lỗi chuột đú à 别走交班，别上那头脑重量，你不要头脑重量负担了。大家伙多谢，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 Thank cái nửa hai chả ra cái nửa hai chả ra nó tông được cái chả ra bây giờ nó bên ban cái khóa từ đây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

bữa tê đó à chơi mất tê là là là giờ chơi tê à